Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha TV Cuộc Sống Cà Mau Video hôm nay tôi chia sẻ đến các bạn cách để cho các bạn pha bột làm món bánh kẹp cuốn được giòn và xốp Thì đây là video nhằm à, để chia sẻ cho cô chú quý anh chị và các bạn thực hiện được món bánh kẹp cuốn này Mời cô chú quý anh chị và các bạn cùng theo dõi Và nguyên liệu để làm món bánh kẹp này thì mình có là trứng rồi à, bột gạo đường bột năng và nước cốt dừa thì à, trước tiên mình à, dùng ba quả trứng này để mình đánh ra nha các bạn rồi ba chiến dịch này thì các bạn à, lòng đỏ lòng trắng các bạn lấy hết nha dịch tươi đó tiếp theo mình đánh à, ba quả trứng này cho nó tan ra nha các bạn rồi trứng mình đã đánh tan ra xong rồi đó các bạn và mình à, cho đường cát vô thì mình dùng là 200 g 250 g đường cát nha các bạn các bạn cho vô đây các bạn đánh cho dậy lên luôn nha rồi trứng mình đánh nó dậy lên nè các bạn tiếp theo là mình trộn à, bột nha thì à, mình trộn à, bột năng vào đây nè vào trứng với đường nè 400g mình dùng 400g một năng các bạn đó mình trộn chung với trứng với đường nha rồi mình đảo cho cái bột năng này nó tan ra các bạn quậy cho bột năng này cho nó thật là tan ra nha các bạn mình chọn một gạo nè các bạn thì à, mình dùng 400ml à, nước cốt dừa nha 400ml nước cốt dừa nè các bạn à, cho nước cốt dừa vô thao nha rồi tiếp theo là các bạn cho bột gạo vô 100g bột gạo thôi các bạn khi bột gạo nó tan ra xong á tiếp theo á, là mình à, dùng cái à, bột ừ. năng mình chọn với trứng với đường riêng nè mình à, cho vô à, chung một cái thao bột gạo nha để mình trộn à, qua chung hỗn hợp này lại với nhau đó mình lấy qua một một cái thao bên đây đi rồi tiếp theo là các bạn trộn cho nó tan cái trứng đường bột năng bột gạo này ra nha trường hợp mà cái bột này nó còn đặc đó các bạn các bạn cho vô à, nước à, lọc nha để cho nó lỏng ra các bạn trộn ra thì à, cái bột nó còn đặc nè các bạn nó còn hơi đặc ha mình cho vô một ít nước lọc nữa các bạn để cho nó ờ, lỏng ra một, một chút cho vô một ít nước lọc nữa đó để cho cái bột nó hơi hơi lỏng ra một chút các bạn cho vô nước lọc vô đây có khoảng 50ml là được rồi không cần phải cho nhiều đâu đó bột như vậy là được rồi ha rồi á, tiếp theo á, là mình để bột này nè các bạn mình để bột này có khoảng 15 phút 15 phút sau các bạn ờ, mới nướng nha để cho cái bột nó, nó nở ra nha các bạn rồi mình đợi cho 15 phút đi các bạn tiếp theo á, là mình à, làm cho cái à, khuôn cho nó nóng lên nha thì à, mình để lên cái lò ga mini để mình làm nóng lên khuôn lên trước nha các bạn đây là cái mặt khuôn uh, gan trắng nha đó các bạn làm cho nóng khuôn và trước khi làm món bánh kẹp này thì các bạn à, để ý giùm mình nha các bạn là cái khuôn nó luôn luôn lúc nào cũng phải khít nha các bạn cái khuôn nó khít nha và cái mặt khuôn này nè nó được thẳng và bóng nha nó nó mới cho ra một cái bánh à, bóng rồi tiếp theo mình à, đổ bột nha các bạn mình đổ bột vô khuôn nha thì các bạn à, múc một giá nhỏ cho mình nha đó mình múc một giá thôi và các bạn nên kê cái mặt khuôn cho nó thẳng nha các bạn một giá bột các bạn đổ vô khuôn nó nghe nó xèo như vậy là mới được nha các bạn khuôn nó mới nóng nha rồi mình à, ép cái bột này xuống nè đó mình ép xuống mình ép xuống xong thì mình trở lại rồi tiếp theo là mình cuốn mình lấy cái bánh ra nha các bạn đó mình dùng cái kẹp mình cuốn uống cái bánh này nữa cách làm thì cũng rất là dễ nha các bạn đó mình được một cái đó các bạn bánh rất là bóng luôn nè nha rồi mình đổ cái tiếp theo nha để cho nó vàng chút xíu nè các bạn các bạn thấy à, cái bánh mình à, mới vừa làm xong á các bạn nhìn nè đó cũng rất là mỏng nha và rất là bóng luôn nè đó phía từ trong từ từ phía trong cho đến à, phía ngoài này nha các bạn rất là bóng và đặc biệt á, là cái cách pha bột của mình cách này á, là cái bánh nó rất là xốp nha rồi mình của mình lấy cái này ra nha các bạn mình được hai cái nữa các bạn mình để cho nó nguội rồi mình lấy cái que này ra cũng được hoặc là các bạn lấy luôn ra cũng được thôi mình để đây cho nó nguội chút xíu mình lấy ra cũng được nha rồi mình đổ cái khác đối với à, món bánh kẹp này thì các bạn chọn với à, cái lượng bột năng nhiều hơn bột gạo á, thì à, cho cái bánh à, rất là xốp nha các bạn thì à, đây là bánh là mình mới vừa nướng xong nè các bạn các bạn nhìn kỹ quan sát cho mình nha các bạn rất là bóng luôn nha rồi đặc biệt á, là cái bánh rất là xốp luôn để mình bẻ cho các bạn thấy nha đó rất là xốp luôn rất là giòn xốp luôn nha các bạn